Xin kính chào quý Phật tử và các bạn. Kính thưa quý Phật tử và các bạn, ngày mùng 8 tháng 12 âm lịch hàng năm, những người con Phật lại hân hoan kính mừng kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo. Đây là một sự kiện vô cùng trọng đại, đánh dấu sự xuất hiện của bậc đại giác ngộ, dẫn dắt chúng sinh đến bờ an vui giải thoát nhân kỷ niệm Ngày Đức Phật Thành Đạo, Phật lịch 2566, Dương lịch 2022, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh và Chư Tăng Chùa Ba Vàng mở bày phương tiện cho hàng Phật tử tu tập một tuần để duy trì và tăng trưởng nguồn tâm tinh tấn, hoan hỷ đối với sự kiện Đức Phật Thành Đạo, mong cho Phật tử được lợi ích kết quả to lớn ngay trong kiếp này và các kiếp vị lai sau, không xa rời Đức Phật, được diện kiến Phật và chính mình được thành Phật. Chính vì vậy, Chùa Ba Vàng khuyến thỉnh quý Phật tử tinh tấn và hoan hỷ tu tập cho viên mãn trong một tuần, thời gian 7 ngày từ ngày mùng 1 tháng 12 đến ngày mùng 7 tháng 12 năm nhâm dần, tức ngày 23 tháng 12 đến ngày 29 tháng 12 năm 2022. Thời khóa tụng kinh ngày mùng 1, mùng 3, mùng 5 tháng 12 năm nhâm dần. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 12 năm nhâm dần, là thời khóa tụng kinh trong chương trình tu tập.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 là ngày tu thứ ba trong chương trình tu tập một tuần kỷ niệm Ngày Đức Phật Thành Đạo. Sự kiện Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chứng đạo quả vô thượng Bồ Đề mang giáo pháp bất tử tuyên dương khắp thế gian, làm hạnh phúc cho muôn loài chúng sinh, mở ra con đường giải thoát luân hồi sinh tử là một sự kiện đặc biệt hết sức ý nghĩa đối với nhân loại. Đức Phật đã trải qua ba A Tăng kỳ kiếp hành Bồ Tát Đạo, tạo lập các công đức ba la mật, xả máu thịt thân mạng vì hạnh phúc và an lạc cho chúng sinh, để đầy đủ công đức đến đêm thứ 49 dưới cội cây Bồ Đề, Ngài đã chiến thắng ma vương, thần bậc, chánh giác. Nay toàn thể chư Tăng Ni Phật tử chúng con, vâng theo sự chỉ dạy trên sư phụ thần tâm cung kính đối trước mười phương thường trụ tam bảo đốt nén tâm hương dâng lên cúng dường mười phương tam bảo đảnh lễ sự chứng đắc đạo quả vô thượng của ngài nương oai lực tam bảo chúng con xin thỉnh hết thảy chư hộ pháp các chúng đã phát tâm bồ đề chư thiên chư thần cùng các vong linh gia tiên vòng linh oan gia trái chủ oán kết hợp duyên của chư Tăng Ni Phật tử chúng con, cản trở việc tu tập và thực hành lục hòa của tất cả chúng con. Các chúng trong cõi tâm linh đã được chư Tăng Ni Phật tử bật thỉnh về tu tập chương trình này, được văn tập về đây, nương Đức chúng Tăng nghe kinh thính Pháp, giác ngộ tu hành, khởi tâm hoan hỷ, ủng hộ cho Pháp hội đàn tràng, được trang nghiêm thanh tịnh. Chúng con cũng xin thỉnh các chúng trong cõi tâm linh đã được chư Tăng Ni Phật tử bật thỉnh về tu tập chương trình này và về trai đàn trấn tế Chùa Ba Vàng vào ngày 15 tháng Chạp năm nhâm dần thì được về trong Pháp hội trai đàn để thọ tài ẩm thực, thính Pháp Văn Kinh, quy y Tam Bảo, phát tâm Bồ Đề, tinh tấn tu hành cầu vô thường đạo.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 nhất thiết cung kính nhất tâm kính lễ trí tâm đàn lễ a tăng kỳ kiếp thương xót chúng sinh phát tâm bồ đề hành bồ tát đạo cầu thành phật quả phật bồ na sư thính ca mâu ni tranh lễ hiền hướng dục lạc chán cảnh vô thường Dạo chơi bốn phương thương đời đau khổ Nửa đêm vượt thành xuất gia tìm đạo Tóc xanh cắt bỏ nuôi tuyết tu hành Phật Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni đảnh lễ trí tuệ siêu việt cùng sự chuyên cần năm năm tâm sư học đạo chuyên cần y giáo chứng đạt tần thiền phi phi tưởng sư Phật bốn sư thích ca mâu hành tháng lâm âm thầm chuyến tu hành thân cực khổ ngày ăn một hạt chỉ đầu hoặc mè nước uốn cùng thế chỉ vài giọt sương mùa đông tuyết rơi ở ngoài trời lạnh mùa hè nắng cháy ở bãi tha ma dùng gậy hoặc roi quất vào thân thể khổ hạnh tột cùng không ai sánh kiếp mà phật bổn sư thích ca mâu ni tâm đảnh lễ Bồ Tát thọ bát trao sữa của nàng su già ta từ bỏ khổ hạnh cực đoan trở về con đường trung đạo thiên đình tư duy quyết thành chánh à giá phật na bổn na sư thính ca mâu ni sớm đành lễ bỏ cỏ cứu xa kết thành tòa báo phát lời thề nguyện dù máu khô can chỉ còn gân xương quyết không rời bỏ tòa có cứu xa nếu chưa đắc thân quả phật tối thượng phật bổn sư thính ca mâu ni nhóm đàn lễ dưới cội bồ đề ở đêm bốn chín vừa qua căn một hàng phục mã quân chứng túc mạng minh thấy rõ chúng sinh trầm luân đau khổ phật bồ na sư thích ca mâu tăng đàn lễ dưới cội bồ đề ở đêm bốn chín đến căn thứ hai chứng thiên nhãn minh thay khắp thế giới và các chúng sinh ở khắp mười phương không hề ngán ngại à, Phật na Bồ Na Sư à, Thích à, Ca Mâu đàn lễ dưới cõi bồ đề ở đêm bốn chín đến căn thứ ba thấy rõ sự khổ nguyên nhân khổ đau và sự chấm dứt cũng như con đường đưa đến diệt khổ thần tiểu giác ngộ diệt hết phiền não ô nhiễm khổ đau chứng lâu tận minh phật à, bổn sư thích ca mâu ni chỉ tâm đàn lễ dưới cõi bồ đề cuối đêm bốn chín chân tính ra người thấy ánh sao mai thành bồ đề đạo phật à, bổn à, sư thích à, ca mâu ni chỉ tâm đành hành lễ giáo pháp bất tử là tư thân đế thân đạo tám ngàn kêu vật chúng sinh vượt qua biển khổ phật bồ na sư thích ca mâu hiến tòa đạo tràng xa bà giáo chủ đạo sư ba cõi từ phủ muôn loài phật na sư thích ca pháp phật Na số màu sáng gì à hơn nơi A trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp Ngài Đức Phật như lai chứng đạo xuống chư thiên vui báo tin mừng à, trời người hoan hỷ love. từ cõi kia đến nơi đây tuệ minh túc mạng chứng ngay cánh đầu trần lao suối thần thông hiển trình nhà khái duyên giải thoát diễn minh phật thừa tinh khổ hạnh thuở xưa con đó nhóm kiều trần liễu ngộ đạo màu pháp luân phật truyền lần đầu à, thuyết minh tư đế thâm sâu đạo lành đây là khổ đây bàn đây đường bát tranh tình an mong nền giáo pháp vẹn toàn từ đây à, rồi từ đó tôn bổn sư thích ca mâu a ni chúng an tọa tụng kinh bài kinh đức phật dạy về oai lực của cây bồ đề và tán dương lễ cúng dường cây bồ đề chuyến này bậc đáo sư tràng ngọc tất cả mười phần sự ấy sau khi được kế vị ngôi vua vào một ngày rằm tức là ngày trai giới từ ca ca ra hạ xuất hiện cho vua bánh xe báu từ dòng họ u bô sa tha xuất hiện voi báo từ hiện ngựa báo từ vế phu la xuất hiện báo sau kế là nữ vương báo cùng đám tùy tùng thị nữ và vương từ báo dân dân xuất hiện sau đó vua thống trị toàn cõi địa cầu một ngày kia ngài đưa tám tùy tùng hộ tông suốt ba mươi sáu dặm đường ngự trên báo tượng toàn thắng cao như đỉnh núi kế la xa trong cánh nguy nghi lộng lấy ngài trở về thăm sông thân chôn cũ nhưng khi muốn vượt qua vùng đất quanh cây đại bồ đề báo tòa vinh quang của chư Phật nơi đã trở thành trung tâm điểm của vũ trụ thiền vòi báo không thể nào qua được vua cứ thung vòi mãi sông vòi vẫn không thể nào vượt qua do đó vị tế sư của triều đình cùng du hành với vua thẩm nghĩ trên không gian trắng có gì cản trở cả tại sao đức vua không dùng vội qua được ta muốn đến xem sao từ trên không hạ xuống vị này chiếm ngưỡng bao tỏa vinh quang của chư phật và khu vực quanh cây khoảng chừng một dặm vuông ấy không có một ngọn có mọc dù chỉ bằng một sợi lông nhỏ mặt đất như thể cát miên bốn bể là thao mộc cát đồng và đại thọ chẳng khác nào chúa tể sơn lâm sừng sững như đầu quay mặt về hướng báo tòa bồ đề khi vị bà la môn tế sứ quan sát chỗ này lại suy nghĩ đây là nơi chư phật đã đoạn tận mọi dục tham của trần thế nên không ai có thể vượt qua đường dù cho đó là đệ thích thiên chủ đi nữa tế sư tiến về phía đức vua thỉnh cầu thánh vương ngự xuống voi và tàu với vua về các đặc tính của địa phận quanh cây bồ đề cũng như tăng thán công đức của chư phật và các cho mọi người trần thế đem thật nhiều vòng hoa thơm đến cúng dường dùng đất quanh linh thọ bồ đề suốt bảy ngày đêm liền và vua cũng hết lời ca ngợi về sự uyên thâm của vị tế sư và phóng cho vị tế sư danh hiệu là quốc sư kể tới đây bậc ngẫm đôi vận kể thánh thọ bố đề vua cúng dường với bao âm nhạc thật du dương các vòng hoa đẹp thơm ngào ngạt vua lại xây quay một bức tường sáu vạn sẽ hoa vua mang tới sau khi đã làm lễ cúng dường trong thế đại thọ bồ đại đa bố la sông cùng ngài tại đây ai chuyên bố thí và làm các phận sự khác cho đến khi mạng chung ngài được tái sinh vào cõi trời ba mươi ba sau khi chấm dứt pháp thoại trên bậc đạo sư bào này các tỳ kheo vào thời ấy a nan đà là vua ca liên ga và ta chính là vị quốc sư ca liên ga bà ra đa ra đức phật nhận diện tiền thân sau nghe đức phật kể đại chúng được hoa thì với việc cử hành lễ cúng dường cây bồ đề và trong hiện kiếp này tôn giả a đà cũng đường Đức Phật cho phép trồng cây Bồ Đề Tài tinh xá kỳ viên cây Bồ Đề đó được trồng từ hạt của Đại Thọ Bồ Đề Đức Phật đã ngồi dưới gốc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 chúng con càng hiểu hơn về oai lực của cây Bồ Đề, nơi chư Phật thành đạo. Không một ai có thể bay qua khu vực của cây Bồ Đề đó, cho dù là vua chuyển luân thánh vương hay đến cả oai lực của đế thích thiên chủ. Chúng con xin nguyện sẽ học cương hẳn Ngài Ananda, thường cung kính cây Bồ Đề, để tưởng nhớ đến sự thần tựu vô thường chánh giác của chư Phật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 mà chúng con đã thỉnh mời về chương trình tu tập này, được nương công đức này mà xả bỏ lầm mê chấp trước, khai mở trí tuệ tin kính tam bảo kết duyên pháp lữ, cùng với chúng con tu hành trong chính pháp, cho tới ngày giác ngộ viên mãn thần Phật. Nguyện hồi hướng cho chư vị nào đang ở trong cảnh khổ thì được nương công đức này mà sớm tái sinh về cảnh giới an lành, gặp tam bảo tu hành trong thần Phật quả.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 con phước con đức có bao nhiêu à con xin lấy đó hồi hướng về nguyện khắp pháp giới các chúng sinh nhà thầy đều thể nhập vô sinh nhân nguyện tiêu ba chướng sanh phiền não à, nguyện được trí tuệ thật sáng